chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đại Can đây Và à, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn uh, Cách uh, chỉ cho các bạn uh, Cách mà lập trên trang uh, trang web với HTML bài 1 nha Thì nếu các bạn thấy thích đấy Thì các bạn nhớ đỡ, đỡ là một like cho video Và các bạn nhớ subscribe Và bấm bấm chuông ngay Để mà nhận được uh, thông báo uh, video trang mình nhé giờ bắt đầu nè thì à, nội dung à, nội dung bài một hôm nay nó chính là bài giới thiệu giới thiệu về HTML à, chương trình HTML à, tạo ra chương trình HTML đơn giản rồi cấu trúc về hiện HTML trình duyệt uh, cấu trúc của trình duyệt web và cuối cùng là và cấu trúc trang web uh, trang web HTML và cuối cùng đó chính là cấu trúc doctype Rồi giờ chúng ta bắt đầu nào Bắt đầu cái đầu tiên đó chính là giới thiệu về HTML Thì thì ấy thì HTML là một trong ba loại ngôn ngữ lập trình phổ biến nữa mà làm trang web thì trong trang web ấy nó chỉ có ba ba cái ờ, loại ờ, ngôn ngữ mà ờ, nó cần đến nó bắt buộc phải cần để mới lập trên trang web đó chính là HTML, CSS và JavaScript và HTML 100 b là ngôn ngữ đó HTML là ngôn ngữ chính ngôn ngữ phổ biến nhất trong cái việc lập trình trang web rồi giống như đây là anh kể của ba là một à, anh kể của ba ba người ấy rồi tiếp theo là HTML là viết tắt của Hypertext Markup Language thì nó có nghĩa là ờ, nó chỉ cái ờ, cái này thì nó dịch lại là thì ra cái chữ hai hai tạo phần ngôn ngữ tạo tạo chữ thông tin đấy rồi cái tiếp theo đó chính là ờ, HTML dùng để mô tả cấu trúc của website là giống như là website nó có nó giống như trên mấy cái tin tức uh, dân dân dân tin tức báo đồ ấy thì uh, có mấy cái tin đồ ấy nó người ta có ghi chữ ấy người ta có ghi tiêu đô là gì người ta ghi mô tả ấy xong rồi người đã bao nhiêu tuổi kiểu vậy ấy giống như là à, có người bị bệnh người ta ghi trên trang web là có người bị bệnh corona 24 tuổi ở Sóc Trăng ơi vậy ấy, vậy thì người ta sẽ dùng HTML để làm phần mềm đó thì uh, nói thì nó tóm lại thì HTML dùng để tạo tạo ra dàn hình ảnh những cái dữ liệu vào và tạo ra những những cái chữ dòng chữ ấy đỡ mấy người ta làm trong web nói về mô tả và trang web đồ nó là dân dân tin tức mới làm vậy đấy và tiếp theo là HTML làm cho hiển thị nội dung của web đấy và thì các bạn ghi lệnh ví dụ các bạn ghi lệnh vô html là người à, ta à, xin chào thì nó sẽ hiện ra chữ xin chào là trang web nhưng mà nó không hiện ra cái lệnh nó hiện ra cái cái nội dung đó nó chuyển cái đó qua nó chuyển cái lệnh đó qua qua hành qua hành chữ thôi người ta hiện thị lên rồi tiếp theo thì các yếu tố của html được khởi vào ba những thỉa con thì con nhớ là những lời hát lệnh HTML thì người ta cũng đều cái nào cũng đều được dùng bằng những cái chỉ những cái chỉ uh, ờ, kiểu kiểu uh, kiểu mà mình đầu mình ghi nội dung vô giống như là dân tin tức báo ấy nó nó ghi cái dòng dòng lệnh bị corona đó là ở trong lệnh xong đầu người ta sẽ uh, chuyển lại nói bằng cách là tránh thị vô là trắng thì giống như đây thì làm cho làm cho dòng chữ nó diện ra, trắng thì đỡ mà thay đổi á thay đổi á, chữ nó to lên nhỏ xuống rồi gắn thị cho nó thay đổi màu đồ đấy ở đây thì HTML được gắn gắn nhãn cái phần nội dung như là heading, paragraph, table đấy kiểu vậy và và tiếp theo là các trình duyệt không huyền hồi các thị đó nên mấy cái thị đó nó chỉ là làm cho html nó làm cho mấy cái nội dung nó chạy thôi cho à, cái thỉ nó không nó không có hiện lên nhưng à, chúng ta có thể dùng dùng mình những thị đó để mà hiển thị nội dung của trang giống như lúc này mình vừa nói và đây đây sẽ là một cái chương trình html đơn giản thì tóc thay thì các bạn thấy trên trên này ấy có cái dòng đầu tiên là đắp thai HTML thì cái lệnh này là đỡ khai báo tạo ra trang web HTML hôm qua à, xác định loại ngôn ngữ là gì giống như mình ghi đắp thai đắp thai coi thử nó là loại tập là loại tập tiên kiểu gì ghi HTML vô là người ta xác định đây là loại lệnh HTML như vậy thì HTML là cái thì cái này được khai báo tại trang web HTML thì các bạn phải có cái này nha và nó sẽ xác định loại ngôn ngữ là gì tiếp theo cái HTML cái đó là cái phần tử gốc được khai báo và chạy những lệnh dưới là mình gắn nếu mà mình gắn thì HTML đó thì nó thì nó sẽ chạy những cái lệnh HTML mà nó ở bên trong cái thị đó cho nếu mà ờ, nhưng mà các bạn đừng có ghi à, đừng có ghi là <laughs> à, ghi lệnh giống như lệnh kiểu ngôn ngữ khác ấy sơ chéo chào ờ, JavaScript sơ SS và các bạn thêm gắn thị HTML vô thì nó sẽ bị lỗi thì cái chỉ HTML cái phần tử HTML góc này thì nó dùng để mà nó xác định cái lệnh đó là uh, lệnh HTML để cho nó chạy lệnh đó nó biết nó chuyển nó qua ờ, chuyển nó qua lệnh giờ nó qua đỡ mấy hiện thì nội dung trang web tiếp theo uh, là cái thị tiếp theo đó chính là thị head nó sẽ chứa các uh, chứa chứa chứa các những tài liệu ngôn ngữ hoàn trọng về nội dung thì có nghĩa là gì ta à, trong trong cái hết này ấy là mình ghi mình ghi uh, cái tài tài liệu vô ví dụ mình ghi uh, tài mình đặt tơ tilde ở trong này cũng được nhưng mà đã chỉ lát tơ tilde chứ không phải cái phát hiện hình nội dung là title base style à. đây đó chỉ là tơ tilde rồi à, nó trước các tài liệu ngôn ngữ cần thiết à, các bạn có thể trang chỉ đơ vượt bạn lên đó không rồi các bạn cũng có thể trang những cái ngôn ngữ lên ấy đỡ mà những cái ngôn ngữ sơ ss javascript vào đỡ mà cho nó cho nó uh, thấy cái lệnh nó nó chen lệnh đó vô nó chen những lệnh ngôn ngữ khác vô và nó chạy nó chạy trang web cho nó hay hay thêm đấy nên là mọi ngôn ngữ đều có điều khác nhau hết cho nếu mà nhiều quá thôi là nó mệt lắm rồi cái lệnh cái thị tiếp theo đó chính là thị uh, ờ, body thì nó là phần tựa chứ trước các lệnh được hiển thị nội dung website đấy cái lệnh body đây là à, đỡ mẹ à, chạy những cái lệnh à, à, chạy những cái lệnh mà mình ghi vào và nó gắn thị body thì nó sẽ hiện hiểu đỡ mà nó hiển thị nội dung website đấy rồi tiếp theo đó chính là cái thị h1 thì cái uh, à, thị này à, đỡ mày à, cho nó hiền chữ ra quay làm cho chữ nó lớn lên đấy đây giống như người ta ghi hát 1 by fish heading nè nó to ơi là to luôn đấy còn cái thì, thì b ấy là là đỡ mà hiện lại chữ thôi cho nó kích thước bình thường nó không có to nhỏ hay gì hết rồi rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm một cấu trúc của thị html thì ấy thì h, uh, các thị html ấy được dùng theo cặp như là uh, thị uh, bơ thị bơ là hai cặp thị bơ nhưng nó chỉ có một cái điều khác biệt là uh, thì html là tên thành phần được bao quanh bởi dấu nhạc nhọn các bạn thấy không cái tên thị ấy nó nó được uh, nó được hai cái dấu nhạt nhọn uh, ờ, hai bên ấy ở trái phải bên rồi mới ờ, nó chạy cái lợn chạy cái thị đó và rồi tiếp theo cái cái thị đầu tiên cho một cặp là thị bắt đầu và thị thứ hai là thị kết thúc nhưng có một cái khác biệt uh, ở kỳ thị uh, bắt đầu và thị kết thúc đó chính là thị kết thúc nó chỉ được viết giống như kiểu bắt ờ, thì bắt nhau bắt đầu nhưng nó lại có dấu gạch chéo ở đầu thì đây nha rồi và chúng ta chỉ lưu ý là thì bắt đầu cũng được gọi là thì mở và thì kết thúc được gọi là thì đóng các bạn có đặt tên cái thì sao nữa rồi tiếp theo tôi sẽ làm uh, trình duyệt web thì mục đích của những trình duyệt web cấp cấp Chrome giống như cấp cấp mà ờ, Chrome, Edge, Firefox mà các bạn thường dùng ấy hoặc là mấy cái Safari khác thì nó sẽ đập các chương trình HTML và hiển thị chúng nó sẽ đập các ờ, mấy cái tài mấy cái chương trình mấy cái chương trình trang web HTML, JavaScript, CSS rồi à. Xong rồi nó chỉ chuyển nó ra, nó chỉ đọc nó, hiểu xong rồi cho hiện rồi hiện là cái trang web mà à, cái chương trình mình làm ra. Và các trình duyệt mà nó không hiện các trình duyệt nó không có hiện thị HTML nhưng mà nó sử dụng chúng đời hiện thị chương trình giống như cái lúc nãy mình nói đấy và tiếp theo, đây là hình ảnh, đây là hình minh họa được máy hiện lên chương trình HTML. Thì đây, đây là hình minh họa khi chạy chương trình HTML đây. Đấy, thì nó byfix đi nè. Lúc nãy cái lúc cái chương trình đầu tiên lúc nãy ấy nó nó ghi là nó gắn trong thị H1 nó là nó to lên nè. Còn cái thị đây là gắn thị bơ, phải là gap ấy, gắn thị bơ nên là nó kích thước bình thường đấy rồi và tiếp theo là cấu trúc trang web và HTML thì đây là một bản cấu trúc uh, trang HTML ấy nha rồi giờ các bạn thấy cái cái phần bao mấy cái phần ô đây là mấy cái phần đỡ map bao bao bọc cho nó chạy ấy nó chạy phần nào cái HTML cái chỉ HTML đây là phần tử gốc là là nó sẽ ờ, ở ngoài đầu tiên tiếp theo là cái chỉ head cái thì hết thì nó đang chạy cái thì uh, ờ, title tiêu đề trang title đây à rồi tiếp theo là cái thì body à, là nó nó nó được uh, uh, trong cái thì body thì nó chỉ có hai cái lệnh đó chính là ờ, lệnh đó chính là kỹ lệnh H1 đây là một đoạn văn H1 và đây là ờ, và chỉ bơ đây là một đoạn văn uh, bơ đấy nó sẽ bao bọc vô trong ba body rồi cho nó chạy lệnh và cuối cùng là chỉ cần đấm đấm thì lại bằng uh, chéo html và các bạn lưu ý nha và cái phần mà trong cái phần mà trong bo chỉ body ấy là phần màu trắng ấy mà mình tô màu ấy cái trong những cái lệnh chỉ trong body ấy là cái đó là cái phần đợi hiện thị cho trang web nó ghi đây là một đoạn văn và đây là một đoạn văn trong thị h1 và bơ ấy thì nó sẽ chạy nó sẽ hiển thị những cái lệnh đó trong trong cái thị body nha rồi rồi tiếp theo chúng ta sẽ học về cấu trúc cấu trúc ờ, đắp thai. Thì đắp thai, cái thì đắp thai là đại diện cho tất cả các chương trình, ngôn ngữ lập trình Vf và giúp cho trình duyệt có thể hiện người trang web một cách chính xác. Đấy. Cái này là nó đại diện cho tất cả các chương trình. Các bạn uh, ờ, đỡ nó giúp nó giúp trình duyệt uh, nó có thể hiểu người trang web một cách rất là chính xác thì các bạn bỏ nó nếu mà các bạn bỏ cái lệch tóc thai đó thì cũng không sao nhưng mà sẽ có lúc nó không chính xác yeah. và phần tử đó sẽ được thêm về lệnh trong chương trình một lần một lần duy nhất thôi một lần duy nhất trong cái chương trình thôi và nó phải ở đâu trang trên trên cùng bất kỳ cái thị html nào nó phải gắn hết à, nó nó là nó đóng mấy cái hết tất cả các thị với l nó phải được bao bọc bởi cái thị lắp thai đó rồi nếu mà coi thị khác mà nó bao nó bao bọc uh, ờ, thì đắp thai ấy là thôi ừ, là cái nó không có chạy được rồi tiếp theo là uh, ờ, thì đắp thai được viết theo ngôn ngữ HTML năm là đắp thai HTML như vậy và chúng ta đã làm xong rồi đúng không giờ cuối cùng là chúng ta sẽ thực hành nó nha đấy bằng cách chúng ta nhấn chuột phải chúng ta bật new new à chúng ta bật text document đấy xong rồi chúng ta đặt cái giống như là bài một ơi bài một và các bạn sẽ thay đổi thấy phần tờ sờ tờ này không các bạn thay đổi nó bằng các bạn thì đó các bạn ghi html nó sẽ trở thành một cái trình duyệt à các bạn nhấn vào đấy thì nó sẽ bật cái ba đã lên các bạn thấy cho link viết nó à. nó ghi desktop bài 1 trong html nha rồi giờ các bạn chỉ cần uh, chỉnh sửa nó lại rồi là xong Trần sửa nó là giống như chỉ bài này nha Rồi các bạn hãy uh, gửi thực hành cho mình Rồi Giờ xin chào các bạn và bye bye nha Giờ video đến đây cũng kết thúc rồi về bài sau mình sẽ chỉ cho các bạn Cách để uh, nhận những cách để mà dùng những thị đó và tạo và chúng ta sẽ thực hành um, tạo ra một cái uh, trang trang web HTML mới. Rồi giờ xin chào bạn và bye bye. Bye.